Và trong video ngày hôm nay, Hoa Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn một đáp kiếm coi ngay trên chính điện thoại bạn của nha. Và app này có tên là TRXK này. Thì link đăng ký tài khoản ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này nha. Sau bạn click bấm chọn lên đó thì nó sẽ một giao diện như này. Thì giao diện mặc định là tiếng Anh, bạn nào tiếng Anh chưa tốt ấy, thì bạn quan sát ở góc phải trên cùng này. Các bấm biểu tượng dấu ba chấm cho mình ha. Thì tiếp chọn dịch này để tiếng Anh, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nha. Ok, đầu tiên nhất ở mục số điện thoại, các bạn tiếng Anh nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc với nhá sau đó bạn tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa tiếp nữa ở mục mã mời mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình ha thế tiếp nữa ở mục gắn này các bạn nhập mã captcha ở phía bên phải vào ha cuối cùng các bạn nhấn vào đăng ký để thế này tạo một tài khoản TDK hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn thế này đăng nhập như bình thường nha thì đây sẽ một thông báo như thế này đó thì bạn sẽ đọc nha thì đây toàn tiếng Anh thôi sau đọc xong rồi các bạn nhấn vào đóng này thì đây chính là giao diện trang chủ của app này thì bây giờ chúng ta sẽ đánh nướp một vòng trang chủ xem như thế nào ha thì sẽ có rất nhiều các mục ở đây này như tiền gửi rút tiền cũng là chia sẻ và đội nhóm vân vân và mời mời nha thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho bạn luôn nha cũng như là tham gia để trở thành triệu phú tròn này hay là dữ liệu nền tảng này cũng như là giới thiệu về app và cùng là các đối tác toàn cầu ha thì ở đây có rất nhiều các đối tác nổi tiếng và uy tín trên toàn thế giới rồi như Binance này rồi Coinmin vân vân và mời mời ha Ok và đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền nạp TX vào để có thể kiếm tiền kiếm TX ha. Còn làm sao chúng ta có thể nạp tiền nạp TX ạ? Các bạn truy cập mục trang chủ cho mình nha. Kế tiếp nhấn vào tiền gửi này, tức là nạp tiền đấy. Thì bạn quan sát này ở đây sẽ có hai tài khoản chúng ta thể nạp tiền nha là tài khoản đầu tư và tài khoản tài chính nha. Cũng nhà có các lưu ý đây này, các bạn nhớ đọc kỹ cho mình ha. Dưới đây mình chọn nạp tiền vào tài khoản đầu tư nhá. Mình nhấn vào số tiền đầu tư này. Thì bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TX của bạn trên app này các bạn nhấn vào sao chép địa chỉ để tiến hành sao chép địa chỉ phí tiền này sau đó truy cập các ví tiền tử như Binance, Chungnap, rồi Alert vân vân và mời mời nhá kế tiếp chuyển tiền đến địa chỉ phía này để tiến hành nạp tiền nha thì ok bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ dàng nha ok thì đây là ví tiền tử Binance của mình thì uh, chia sẻ thêm với bạn nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha khi bạn đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ha thì ở ờ, giao diện trang chủ các bạn nhấn chọn mục ví ở góc bên phải dưới cùng nha kế tiếp chọn nút cho mình này sau đó ở tìm kiếm các bạn tìm kiếm đồng TDX cho mình nha kế tiếp chọn gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này ok thì mục địa chỉ các bạn tiến hành dán địa chỉ ví tên của bạn trên app kia vào đây ha thì ở mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là tròn TLC 20 nha tiếp theo nữa ở mục số lượng các bạn nhập số TX các bạn muốn nạp các bạn lưu ý nhá là trên app kia ấy, thì min nạp là 5 TX nha còn ở trên Binance này min nạp là 2 TX này dưới đây mình sẽ nạp 10 TX này thì bạn quan sát này ở góc bên trái dưới cùng ấy thì số tx các bạn nhận được ở trên app kia chỉ là 9 tx thôi nha tức là phí mạng núi ở đây là một tx đấy tiếp theo các bạn nhấn vào nút ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp chọn xác nhận nha sau chuyển tiền xong rồi các bạn quay trở lại app và nhấn vào mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình này thì bạn quan sát này ở mục TRX gửi tiền đầu tư là mình đã được cộng 9 TX thành công vào app rồi nha thì đó là cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ thì sau khi làm tiền xong rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta kiếm tiền trên này như thế nào nhá các bạn nhấn mục thương mại tức là trading này thì bạn quan sát này ở đây có 7% 7% như là sao là chúng ta sẽ nhận được 7% trên tổng số tiền các bạn đầu tư các bạn làm vào nha và cứ sau 24 giờ tức là một ngày các bạn sẽ rút tiền được một lần nha thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất cách kiếm tiền chính ở trên năm này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục đầu tư này tức là investment này thì ở đây sẽ có bốn gói chúng ta có thể đầu tư nha đó với các thời gian chu kỳ khác nhau này có gói là một tuần tức là 7 ngày rồi gói một tháng gói 2 tháng tức là gói 6 tháng nha và mỗi gói thì sẽ có một mức lãi suất khác nhau gói đầu tiên thì lãi suất là một phần trăm, gói thứ hai là hai phần trăm và cùng là gói thứ tư là 5% nha rồi kế nữa mình sẽ chia sẻ cho bạn mục chia sẻ này tức là mục share này thì đây là mục chúng ta có thể kiếm tiền miễn phí luôn nha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 các bạn quan sát này ở đây sẽ có level 1 level 2 và level 3 nha tức là cấp độ 1 cấp độ 2 và cấp độ 3 đấy và chỉ thêm ý, là đối level 1 thì bạn sẽ được 10% từ người mình giới thiệu nha và tương tự thế là level 2 các bạn sẽ được 3% và cùng level 3 thì bạn sẽ được 2% từ người mình giới thiệu nha thì đó là những cách kiếm tiền ở trên app này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta rút tiền trên app này nha các bạn quay trở lại một trang chủ này kế tiếp nhấn vào rút tiền này thì ở đây chúng ta sẽ có 3 tài khoản chúng ta thể rút tiền nhé là tài khoản ví chính này, ví thu nhập và ví tài chính nha. Rồi lên mình rút tiền qua tài khoản ví chính, mình nhấn chọn là ví chính này. Thì kế tiếp các bạn quan sát này, hạn mức rút tiền hàng ngày của mình ở đây là 0,18 TX nha. Tức là mình chỉ rút được tối đa 0,18 TX thôi nha. Thì mình sẽ nhập 0,18 vào đây này. Sau đó mục địa chỉ các bạn tiến hành dán địa chỉ ví trên các trên các sàn hoặc ví tiền tử như Binance, Chonet, rồi Alert, vân vân và Maybay nha. Dù đây mình, dù đây mình nhập địa chỉ ví của mình trên sàn Binance ha tiếp nữa các bạn nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu lúc chúng ta tạo tài khoản vào ha và cuối cùng các bạn nhấn vào xác nhận để tiến hành rút tiền nha thì ok như vậy là mình đã rút tiền được không bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền xem Tether của mình đã được cộng hay chưa ha thì bạn quan sát này là mình cũng đã nhận 0,18 Tether thành công rồi ha các bạn thể bấm vào để xem thông tin chi tiết này thì đây sẽ có số Tether các bạn nhận được này cũng như là mạng lưới rồi địa chỉ hay Tether và thời gian tiền về ha đó các bạn thể quan sát thế nhá